Xin chào tất cả các bạn Hôm trước ờ, mình đã làm cái video để hướng dẫn ờ, cho các bạn ờ, tạo kênh youtube nhất là những người mới hôm nay bây giờ chúng ta mới làm kênh youtube thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta làm sau đó để sell video lên cái top tìm kiếm tức là cái top mà khi mà người tìm kiếm nó tìm thấy để họ vào video mình họ xem tôi gọi là tối ưu cái video lên ờ, cái thanh công cụ tìm kiếm thì ờ, với ờ, những youtuber đã làm chuyên nghiệp rồi ấy, thì cái phần mà tôi đưa lên điện thoại chúng ta xem điện thoại này chỉ là tạm thôi còn chúng ta phải lên máy tính để chúng ta xem cho nó cẩn thận như vậy nó mới hiệu quả cao được còn hoặc là khi mà youtuber các bạn đi xa các bạn quen mà không có máy tính chúng ta có thể xem tạm và nhất là những người mà mới làm ta cũng nên tập à, cách để chúng ta share cái video của mình lên thì chúng ta đăng video có nhiều người kêu là nó đăng video lên chẳng có ai xem à, chúng ta cũng phải share nó lên nữa thì người tìm kiếm mới tìm thấy ở trên thanh công cụ à, các cái từ khóa trên thanh công cụ họ nhấn vào mà nó kéo lên thấy cái video của mình nhé thì họ mới vào xem được chứ tìm mãi không ra thì làm sao họ xem được bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn từng bước chúng ta share ở trên điện thoại đấy các bạn à, nhớ nhấn nút đăng ký và chuông để ủng hộ kênh nhé bây giờ tôi sẽ hướng dẫn à, các bạn chúng ta tiến hành để chúng ta từng bước nó theo video từ hướng dẫn sơ qua 8 bước rồi chúng ta bắt đầu à, tạo một kênh youtube và cách đăng video rồi thật ra nó cũng rất đơn giản à, với à, những uh, youtuber như những người mới thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu làm từ từ và hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta share cái video lên ở trên các cái công cụ tìm kiếm nhất là kênh youtube thì uh, share là share video youtube là thế nào tức là chúng ta tối ưu cái video để cho người tìm kiếm và tìm thấy cái video của mình thì qua đây chúng qua đó chúng ta mới tăng được cái lượt xem tức là lượt view đấy bây giờ tôi sẽ hướng dẫn uh, các bạn uh, cách làm nhưng mà trước khi vào làm thì uh, cũng để cho các bạn thấy được thì tôi sẽ vào tìm kiếm uh, cho các bạn thấy được là cái video của mình nó có lên hay không bây giờ uh, chúng ta vào kênh youtube để cho nó công bằng thì tôi sẽ đặt ở cái chế độ ẩn danh đấy đặt chế độ ẩn danh vào chế độ ẩn danh này. đấy chế độ ẩn danh tức là đơn máy của mình nhưng mà giống như một người khác đang tìm kiếm vậy không phải là mình cái mà mình tự tìm của mình thì nó dễ lên cái này giống như một uh, khách hàng vào tìm kiếm chẳng hạn đấy bây giờ tôi vào tôi tìm ví dụ à, trong cái kênh của tôi có hôm trước tôi mới làm hướng dẫn các bạn tạo kênh youtube thì chúng ta đánh cái từ khóa tôi thử một cái từ khóa này tạo kênh YouTube rất đơn giản rồi ta tìm thử thế nào đây ở ờ, cái ờ, thứ ba cái thứ nhất một ở trên xuống là một hai cái thứ ba là cái của tôi đã xeo nó lên thấy chưa đấy các bạn ờ, nhìn thấy này đây thích lại đây tôi mới đăng mấy ngày Tuy ờ, lượt xem nó còn thấp nhưng mà chúng ta cũng đã SEO ờ, được nó lên rồi để cho người tìm kiếm và tìm thấy video của mình. Các bạn ờ, thử nghĩ xem là khi các bạn đăng video sau một hai ngày vài ngày các bạn tìm vào cái chế độ ẩn danh các bạn tìm thấy video của mình chưa? Chắc cũng có bạn làm rồi, có bạn chưa, nhất là youtuber thì họ đã từng làm rồi nhưng mà người mới chúng ta chưa để ý cái này. Đấy, hoặc là tôi thêm một cái từ khóa khác cái thứ ba này. Đấy, bây giờ tôi tìm cái từ khóa khác thử xem nào ví dụ hôm trước tôi đang ờ, có cái ờ, xe mô tô mini tôi ghi là cái từ khóa là chế tạo chế tạo mô tô mini đây ở cái này thì à, cũng đã lên rồi nhưng mà đứng đang ờ, đứng ở thứ tư một hai ba bốn cái thứ tư này đấy chế tạo ờ, hay chế tạo mô tô ờ, mini động cơ điện đây đấy để chúng ta thấy được là à, chúng ta seo video lên là như thế nào đấy các bạn mà seo tốt thì có thể lên ở top 1, top 2 nằm trong cái top 3 này top 4 cũng được để khi người ta tìm kiếm và thấy cái video của mình người ta nếu như mà cái video cái hình ảnh của mình tốt chẳng hạn thì à, họ sẽ nhấn vào để họ xem như vậy có thể tăng được cái lượt view rồi bây giờ tôi sẽ trở lại để tôi hướng dẫn các bạn Đấy, tôi ờ, tôi thoát cái chế độ ẩn danh nhé rồi đây đây là kênh youtube à, lưu ý là khi chúng ta sell video ờ, á cái này cũng so với các bạn là youtuber thì cái này chúng ta cũng chỉ sell tạm thời còn dành cho người mới thì chúng ta đăng video là chúng ta có thể sell luôn và youtuber thì những cái trường hợp mà ví dụ đi chơi xa mà chúng ta không mang máy tính đi được thì chúng ta seo tạm thời nó lên sau đó về chúng ta phải chỉnh sửa lại đấy chúng ta nên đau cái phần mềm à, đây cái app này đây cái app à, IT Studio đây IT tức là YouTube Studio này IT Studio đây các bạn nhìn đây rồi ví dụ tôi vào à, trong phần mềm chúng ta xem này đấy đây là một cái video mà tôi đã đăng bây giờ à, khi chúng ta đăng lên youtube xong rồi khi mà đăng lên thì à, các bạn cũng lưu ý này tên của cái video ấy là chúng ta cũng đặt cái tên của cái từ khóa luôn ví dụ từ khóa ở đây là chúng ta muốn đặt là ví dụ như là xóa logo cái ở đây cái, cái video này đây thì chúng ta cũng phải đặt cái từ khóa như vậy luôn cái hình đại diện chúng ta cũng phải đặt luôn à, cái tên này luôn các bạn nhớ chưa sau đó chúng ta mới đăng video lên khi các bạn à, đăng video xong rồi chúng ta vào cái phần mềm à, IT Studio này sau đó chúng ta nhấn vào cái, cái video chúng ta muốn sell Đấy, lưu ý là cái phần mềm này vào là các bạn phải à, đăng nhập cái Gmail của mình vào nhé đăng nhập Gmail mật khẩu vào rồi để chúng ta vào đây chúng ta sell video lên rồi bây giờ chúng ta tôi muốn sell cái video này thì chúng ta nhấn vào cái video này chúng ta quan sát là nhấn vào video này nhấn vào video để cho nó lên để chúng ta chỉnh sửa ở đây khi video nổi lên rồi ở trên cùng ờ, đây chúng ta nhìn thấy cái bút chưa chúng ta nhấn vào cái bút để chúng ta chỉnh sửa nhé chúng ta thấy là cái bút xong đến cái nút chia sẻ chúng ta nhấn vào nút cái bút nhấn vào nút cái bút này để chúng ta chỉnh sửa nhấn vào cái bút rồi khi ờ, nhấn vào cái bút thì ờ, việc đầu tiên chúng ta nhìn thấy chúng ta đây chúng ta nhấn vào chỉnh sửa hình thu nhỏ Cái hình này chúng ta phải chuẩn bị trước nhé Để làm hình đại diện cho video Làm đó là chúng ta phải đưa cái hình đại diện là cái video của mình Tôi cũng đã làm sẵn một cái hình đại diện rồi Khi các bạn à, cũng vậy nhé Ở trong này tôi nhấn vào hình này chỉnh sửa video này ở trong này nó cho ba cái hình ở đây nhưng mà chúng ta có thể chưa nghĩ mà chúng ta đã làm cái hình khác nó nổi bật hơn chẳng hạn thì chúng ta có thể là à, chọn hình ở trong này hoặc là chúng ta là chọn cái hình thu nhỏ tùy chỉnh tức là chúng ta cái hình của chúng ta đã làm rồi chúng ta vào ờ, hình thu nhỏ tùy chỉnh này đưa cái hình ờ, đại diện cho cái video của mình đấy nhấn vào này thu nhỏ tùy chỉnh rồi đây đây vào đây để chúng ta chọn một ờ, đây xóa logo video tôi đã làm ở đây chúng ta chọn một cái hình nhấn vào cái hình cái hình này là hình trong máy chúng ta đã làm rồi nhé chúng phải làm sẵn trước ấy rồi khi ờ, tròn được xong chúng ta nó nổi lên chúng ta nhấn ờ, ở phía trên bên phải góc trên cùng bên phải này chúng ta nhấn chọn rồi nhấn vào chọn rồi tạm thời chúng ta nhấn lưu cái đó để cho nó lưu cái hình này cái đó rồi chúng ta lại vào cái bút để chúng ta chỉnh sửa tiếp đấy như vậy là hình đại diện chúng ta có rồi đúng không bây giờ phần ờ, cái tiêu đề này rất là quan trọng này cái tiêu đề này là cái từ khóa tìm kiếm có một ờ, tôi thường ờ, đăng lên một cái từ khóa chính và một cái từ khóa phụ đấy chúng ta viết làm sao đó mà chúng ta gom vào trong cái từ khóa này có thể là sau chúng ta có thể là khi từ đưa từ khóa lên nó mở rộng ra có thể là người ta đánh ờ, để có tìm kiếm được ví dụ như là trên cái tiêu đề này là có là xóa logo cái này butter đấy là cái phần mềm chỉnh sửa hình video và hình ảnh để làm youtube có nhiều người đang sử dụng cái phần mềm này thì chúng ta phải viết cái tiêu đề tiêu đề này là chúng ta không viết ờ, quá dài cái này là có 100 ký tự chúng ta chỉ viết ờ, khoảng 50 ờ, ký từ đổ lại thôi chúng ta đừng có viết quá nhiều Đấy, viết quá nhiều khi, cái điểm seo nó bị hạn chế là nó nó báo là quá dài chẳng hạn khi những bạn mà làm youtuber thì chúng ta cài cài VIP IQ rồi ấy, thì chúng ta sẽ biết cái điểm này đấy sau này à, các bạn cái bạn mới mà chưa biết thì chúng ta sẽ vào máy tính chúng ta cài phần mềm vim IQ vào để chúng ta xem nó chấm điểm SEO của mình đấy cái tiêu đề là chúng ta cũng phải viết để mà lấy cái tiêu đề này làm cái, cái từ khóa ấy. chủ yếu là cái từ khóa chính rồi từ khóa phụ và xuống phần uh, mô tả kéo lên các bạn nhìn ở phần mô tả trong cái phần mô tả này thì ở trên này chúng à, tôi có đưa cái thẻ hợp tác vào đây có cái thăng ở trước này thăng này xóa logo cái này này rồi hướng dẫn ứng dụng công nghệ cái này là cái từ khóa gọi là cái thẻ hợp tác cái này à, các bạn cũng nên đưa vào khi nhấn vào cái thẻ này nó sẽ vào cái chỗ tìm cái cái uh, danh sách của mình đấy danh sách phát của mình đã lưu thì khán giả họ vào luôn cái danh sách của mình nếu mà nhấn vào cái này và chúng ta bắt đầu mô tả phía dưới thì chúng ta phải mô tả giống như một cái bài văn ấy mô tả khéo léo làm sao đó mà chúng ta đưa cái từ khóa ở phía trên này vào phía dưới này ví dụ uh, tôi viết này thích là yêu hướng dẫn các bạn cách xóa logo Kenemaster các bạn thấy cái từ khóa nó lọt vào đây chưa rất đơn giản trên điện thoại chúng ta viết làm sao đó khéo léo chúng ta không phải chép nguyên ở cái cái tiêu đề xuống đâu nhé chúng ta phải viết giống như văn chúng ta viết khéo léo sau đó ở phía dưới chúng ta viết dài vào trong này chúng ta có thể viết được 5.000 ký tự đấy viết dài cũng không tốt không sao cả đấy viết cho nó cụ thể vào càng tốt được chưa ở dưới chúng ta có thể là chèn à, tôi chèn cái link à, tải cái cái uh, à, Kimeter Pro vào đây để bạn nào cần thì uh, thì hướng dẫn ở video phía trước các bạn quay lại các bạn xem và chúng ta tải cái này à, cái video này luôn nhé. các bạn uh, tải cái này về các bạn dùng nó cũng dễ chứ không khó lắm cũng nhiều chức năng để à, các youtuber chúng ta có thể sử dụng những cái này chúng ta làm video được mà độ xuất à, à, video nó cũng cao rồi là kênh youtube chính thức của mình rồi tôi đưa cả trang main vào đây nếu các bạn có trang main này facebook này hay là tâm view chúng ta cũng đưa các cái link vào đây luôn hiểu chưa đấy là cái phần mô tả cái phần này chúng ta viết được 5.000 ký tự cái phần tiếp theo là chúng ta nhìn này quyền riêng tư khi chúng ta đăng lên để chúng ta nên phải đăng tôi nhấn vào cái nút bên phải có cái nút bên phải này mũi tên xuống này chúng ta nhấn ra chúng ta xem này khi đăng lên ở trên này là có này công khai không công khai riêng tư thì chúng ta nên là chọn công khai và chúng ta đăng video để cho mọi người xem mà rồi đến cái danh sách phát chúng ta phải lựa chọn đây là tôi đưa vào danh sách phát rồi nhé chúng ta phải lựa chọn đó là chúng ta đưa vào một cái danh sách phát của mình đấy chúng ta phải tạo những cái danh sách phát này ra cái này ở trên máy tính chúng ta mới tạo được tạo danh sách phát sau chúng ta đưa video vào chọn một cái này đấy chúng ta phải chọn một cái tích vào đây đấy, đưa vào cái danh sách phát này cái này cũng chấm điểm SEO nhé đấy, đưa vào danh sách phát rồi và tiếp theo là phần thứ năm rồi nhỉ hình đại diện xong rồi cái hình đại diện là một tiêu đề là hai mô tả là ba rồi à, đến à, quyền riêng tư là 4 danh sách phát là 5 rồi bắt đầu thứ sáu là cái à, thẻ tác thẻ tác ở đây là chúng ta sẽ đưa các cái từ khóa và lên để cho người tìm kiếm họ nhấn các trúng các cái từ khóa của mình thì cái video của mình nó sẽ nổi lên đấy chúng ta phải ưu tiên cái từ khóa chính của mình lên trên cùng nhé đấy ưu tiên cái từ khóa chính của mình lên trên cùng xóa video rồi cách xóa đấy chúng ta đưa từ khóa chính của mình à, lên trên cùng chúng ta đặt à, nhiều từ khóa vào đây nếu như mà trên máy tính mà à, chúng ta sẽ đưa được 500 ký tự nhưng mà trên phần mềm là chúng ta chỉ đưa được có 200 ký tự thôi như vậy là chúng ta seo tạm thời các cái thẻ tác này sau đó chúng ta lên máy tính tạm thời ví dụ chúng ta đi đâu đấy chúng ta quay video chúng ta đăng, đăng lên thì chúng ta chưa kịp vào máy tính chưa có máy tính thì chúng ta SEO thì chúng ta SEO trên phần mềm này được hai ký tự được 200 ký tự thì chúng ta SEO hết cái từ khóa này khoảng 200 ký tự nó báo ở dưới sau đó rồi à, chúng ta lại lưu nó vào các bạn nhớ là tìm các cái từ khóa cái từ khóa này chúng ta có thể là các bạn chưa biết các bạn lên máy tính mà chúng ta cài VIP IQ thì chúng ta có thể kiểm tra được các cái từ từ khóa ở các cái cái kênh nổi tiếng xem là họ đặt từ khóa như thế nào để chúng ta học theo đấy rồi chúng ta lựa chọn từ khóa để chúng ta đưa vào đây rồi khi chúng ta phần thứ sáu này thẻ tác này xong chúng ta nhấn lưu nhé nhấn lưu đã rồi lưu rồi bây giờ tiếp theo nữa chúng ta vẫn vào cái bút lại cho nó chắc ăn là làm một đoạn chúng ta lại lưu rồi rồi bây giờ sáu cái phần này tôi đã giới thiệu xong đến phần thứ bảy chúng ta vào ở ờ, ờ, nhìn phía trên này thông tin cơ bản sau đó bên cạnh là cài đặt nâng cao này chúng ta nhấn vào cài đặt nâng cao rồi cài đặt nâng cao ở đây trong cái ờ, danh mục cái thứ bảy là danh mục chúng ta chọn danh mục cho cái video của mình đấy tôi nhấn vào mũi tên bên phải chúng ta nhìn thấy này ở trong này là danh mục của mình là thuộc cái diện gì hướng dẫn là phong cách khoa học công nghệ hay là cái gì chúng ta vào đây chúng ta chọn nhé hay là hài hước thì chúng ta chọn uh, vui giải trí này trò chơi đây này và phim này đang phim hoạt ảnh này được chưa đấy như vậy là video của tôi là video ờ, hướng dẫn nhé chúng tôi tôi chọn hướng dẫn và phong cách này đấy cái thứ 8 là chúng ta chọn ờ, quyền sở hữu thì đa số là không ờ, cái video của mình toàn bộ chúng ta có thể chọn cái phần mà mà ghi nhận tác giả không chúng đa số là chúng ta nên chọn giấy phép chuẩn của YouTube đi đấy chọn giấy phép chuẩn của YouTube rồi cái phần ờ, đến cái phần giống như là đang ờ, cài đặt cho cái video của mình cho phép nhận xét này cho phép ờ, người dùng có thể xếp hàng video này cái này cho phép hết rồi cho phép nhúng đấy chúng ta có thể nhúng vào Google cộng rồi nhúng các cái trang khác được chưa sau đó cái video của chúng ta thì không cần về nếu video mà bình thường ấy thì chúng ta không cần ờ, bật cái nút mà chế độ người ờ, giới hạn người xem này lên còn nếu mà những video ví dụ như là Bigo Liver chẳng hạn chúng ta phải bật cái này lên để giới hạn cái độ tuổi xem vì những video dành cho người lớn rồi như vậy là tôi đã hướng dẫn sơ qua cái cách ờ, chúng ta xem video khi chúng ta xong phần này là chúng ta vẫn nhấn lưu lại được chưa rồi thế là chúng ta đã hoàn thành cái việc xem video lên top cái này là SEO tạm ở trên điện thoại thôi còn nếu mà SEO kỹ hơn chúng ta phải lên máy tính để chúng ta SEO nhé đấy các bạn à, rõ chưa chúng ta nên à, lên máy tính để chúng ta cài phần mềm à, VIP IQ vào để chúng ta SEO video cho nó cụ thể cẩn thận hơn đấy bạn nào chưa quen ấy mới mà chúng ta mới bước vào làm YouTube ấy, chúng ta sẽ làm chậm từng bước như tôi đã hướng dẫn chúng ta làm chậm thôi làm đâu lưu đây cũng được đấy đăng video xong là chúng ta phải SEO luôn đấy SEO luôn để cho uh, bên um, phần uh, robot uh, của YouTube uh, là nó xếp ví dụ như là nó xếp vào khu vực tìm kiếm để uh, khán giả nó dễ tìm giống như cái tủ ấy đấy xếp cái gì vào ngăn gì ngăn gì đấy YouTube nó cũng xếp kiểu đấy nên chúng ta phải SEO luôn để cho YouTube rồi xếp uh, cái video của mình vào phần tìm kiếm để người xem có thể tìm cái video mình nó dễ hơn video mình nếu mà lên top được thì sẽ tăng được cái lượt view tuy rằng à, tôi xem nó chưa lên được à, được ở top 1 top 2 nhưng mà thì à, cái lượt xem nó vẫn còn giới hạn à, chúng ta phải cố gắng là dần dần với thời gian nó đang ngắn dần dần là chúng ta xem được cả kênh mình lên thì video của mình nó cũng sẽ lên theo đấy cảm ơn à, các bạn đã theo dõi nhé à, nhớ nhấn nút đăng ký và chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn hai các bạn rất là nhiều.